Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn mua vào số 2176 với nội dung là chi phí nhà hàng, ăn uống, phục vụ cho tour du lịch của hóa đơn bán ra 247. Đối với hóa đơn này thì chúng ta cũng hạch toán tập hợp thẳng vào chi phí 154 theo thông tư 133 hoặc 6277 theo thông tư 200 và hóa đơn này được thanh toán ngay bằng tiền mặt Đằng sau hóa đơn có phiếu chi đi kèm. Chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua dịch vụ để hạch toán. Các bạn cũng có thể vào chứng từ mua hàng hóa chọn hai mua hàng trong nước không qua kho để hạch toán cũng được. Ở đây các bạn chọn thanh toán ngay bằng tiền mặt. Nhà cung cấp là công ty Quang Tùng. Tôi tìm kiếm tên Quang Tùng. Chưa có, các bạn nhấn dấu cộng để thêm. Chúng ta điền mã số thuế nhà cung cấp 0201715223 lấy thông tin các bạn nhấn cất lý do chúng ta ghi là chi phí dịch vụ tour hóa đơn 247 ngày hạch toán ngày chứng từ 17 tháng 1 năm tài chính xuống phần hạch toán tôi tìm kiếm mã dịch vụ đặt tiếp khách đoàn tour nợ tài khoản 154 theo thông tư 133 bạn nào hạch toán thông tư 200 thì nợ 6277, nợ 1331 và có tài khoản 111. Số lượng, đơn giá các bạn bỏ qua. Thành tiền ở đây chúng ta ghi luôn thành tiền tổng của hóa đơn chưa bao gồm thuế 8 triệu 130.920 đồng. Chúng ta không cần phải ghi từng mặt hàng một. Trên hóa đơn thì phải thể hiện từng mặt hàng món ăn mà khách hàng sẽ phải xuất cho công ty chúng ta. Nhưng khi hạch toán đã tập hợp thẳng cho chi phí thì chúng ta chỉ cần hạch toán số tổng chưa bao gồm thuế là được. Sang phần thuế chúng ta chọn thuế giá trị gia tăng theo như ở trên hóa đơn và điền số hóa đơn 2176 Do tôi làm theo thông tư 133 nên khoản mục chi phí tôi chọn là sản xuất chung mua ngoài và làm theo thông tư 133 hay 200 thì chúng ta cũng đều phải chọn cột công trình là tour du lịch của hóa đơn bán ra 247. Kiểm tra tổng tiền hàng tiền thuế tổng thanh toán bằng đúng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Các bạn lưu ý nhớ chọn đúng đối tượng công trình và phải chọn khoản mục chi phí. Hạch toán xong, các bạn đóng lại phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ mua hàng. Tab mua hàng hóa dịch vụ chọn kỳ các bạn cần xem và nhấn lấy dữ liệu. Đây là hóa đơn mà tôi vừa hạch toán. Nếu hạch toán sai thì các bạn bỏ ghi và sửa. Sửa lại thông tin đúng thì chúng ta nhấn cất. Hóa đơn này là hóa đơn thanh toán ngay bằng tiền mặt. Chúng ta đã tích vào thanh toán ngay. Phần mềm tự cập nhật phiếu chi đồng thời hạch toán làm giảm tiền mặt. Do đó phiếu chi đằng sau hóa đơn này các bạn không cần phải hạch toán nữa. Tôi vừa hướng dẫn cho chúng ta hạch toán về hóa đơn mua vào, chi phí dịch vụ tiếp khách cho đoàn tour, thanh toán ngay bằng tiền mặt trên phần mềm MISA.